Xin chào tất cả các anh em Thì à, trong ngày hôm nay Khoa Nguyễn sẽ đưa đến cho các anh em một cái bí quyết để giúp cho người nam giới sẽ có một cái thời gian làm tin trên 30 phút các bạn ạ Thì trên tay của mình chỉ trong sản phẩm chai xịt chủ xuất tinh sớm hay còn gọi là chai xịt kéo dài thời gian quan hệ Geoforman đây đây là một trong sản phẩm điện tử được mẹ nhất các bạn sản phẩm này với công dụng chính nó sẽ kéo ra thời gian quan hệ chống xuất tinh sớm chống các tình trạng gọi là chứ cho đã hết tiên ở người nam giới thì sẽ dành cho những cái nam giới nam mà có cái thời gian quan hệ tình dục ngắn những cái nam giới nam mà có mong muốn cải thiện cái thời gian quan hệ của mình thì đây có thể sử dụng các bạn ạ sản phẩm trái sinh chống xuất tín sớm Geoformat này là an toàn tuyệt đối không gây cho sức khỏe nhưng bạn. cực kỳ là hiệu quả an toàn tiết kiệm chi phí những lúc mà sử dụng đây hàng của Mỹ chính hãng bạn ạ để phần mã vạch nha các bạn các bạn có thể check các thông tin từ đây thấy không mã vạch rất rõ ràng bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem ở bên trong đây bạn Thế rồi với dòng sản phẩm trái CG format này thì nó có dung tích rất là lớn các bạn ạ. Dung tích của nó là 60 ml. Các bạn có thể sử dụng hơn 90 lần quan hệ. Tính ra thì một lần quan hệ nó cũng không đáng là báo hết mà nó lại mang lại cái thời gian quan hệ cực kỳ lâu luôn. Có thấy không? Yêu format. Thế các bạn nắm giới nào mà bị xuất tinh sớm thì cái thứ nhất á, là cái tình trạng với phong thái tình trạng về việc, việc quan hệ tình dục á, nó rất là kém và thứ hai á, là các chính đề các nắm dễ tư tí hơn khi đối diện với người yêu người tình còn đối với các chị em phụ nữ khi gọi chồng bị xuất tinh sớm thì thường xuyên không được thỏa mãn dẫn đến rất ra nhiều các trường hợp là các chị em phụ nữ đã đi ra ngoài ngoài tinh để tìm kiếm sự sung sướng để giải quyết các nhu cầu sinh lý đấy chỉ là cái lý do mà đã có rất ra nhiều các gia đình đã đổ vợ các bạn ạ các cặp đôi chia tay nhau vân vân thì những cái anh trang nam mà có những cái hiện tượng với xuất tinh sớm nếu trên á thì các anh có thể mua một trái này về để có thể làm gì để tăng cơ sinh lý sinh lực có thể kéo dài cái thời gian quan hệ của mình hơn đây cách sử dụng của sản phẩm này thì cũng rất là đơn giản cái bước đầu tiên các bạn hãy về xin sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình cho lắc đê trái xịt các bạn xịt thứ hai tới bá hơi lên đầu và thân của cầu nhỏ cho các bạn hãy xóa đều các bạn đợi từ 5 tới 10 phút là các bạn có thể quan hệ tín dụng cấp bình thường đối với dòng sản phẩm trái sử dụng xuất tín sớm dưới format này á, thì mình cảm cáo các bạn rằng hiệu quả 100% nha các bạn 100% nếu các bạn phát hiện hàng nhái hàng giả hàng kém chất lượng thì bên mình sẽ lên đi cấp 10 lần so với sản phẩm nên các bạn hãy yên tâm ngoài chiếc dòng sản phẩm trái sử dụng xuất tín sớm bên mình còn có một số loại sản phẩm chủ như thuộc cương dương hay gel titan năm to dương vật hay nước khoáng kích dục nha các bạn đây thì những anh cha nào mà quan tâm có thể nhanh chóng liên lạc qua số điện thoại 0974 47 557 để được tư vấn thêm hoặc là các bạn cũng có thể nhắn tin qua Zalo để được hỗ trợ còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau